ở trong báo trước thì tôi đã hướng dẫn anh chị em mình đó là cách chúng ta chuyển đổi ngôn ngữ ở cái phần menu từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc một số ngôn ngữ khác thì ở trong à, video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị em mình đó là chúng ta à, thiết lập à, cái trang chủ và thiết lập cái sản phẩm của chúng ta thành hệ đa ngôn ngữ hoặc blog hoặc những bài viết khác nhau thì để không mất nhiều thời gian mời chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi ngay bây giờ rồi đầu tiên là anh chị mình cũng truy cập vào phần quản trị trang web của mình này và sau đó là anh chị mình bấm vào phần uh, tất cả các trang này và cái phần trang chủ của chúng ta hiện tại bấm trang chủ bạn xem này hiện tại uh, tôi bấm vào phần Elix đây Elix các bạn nhé và tôi bấm trang chủ ở hôm này hiện tại là chưa có gì các bạn nhé bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cái trang chủ này nó thành tiếng Anh các bạn nhé đây giờ tôi sẽ vào cái trang này hôm trước là cái trang chủ bảo trước là gì là phần home đúng không mà chúng ta đặt home rồi thì anh chị tích vào phần home này anh chị để ý này mình giống xem này có con lá cờ Mỹ này tiếng Anh các bạn nhé đó thì các bạn bấm vào tích vào đây này bấm vào chỉnh sửa thì tôi, đang làm website với cái plugin này, Elementor anh à, chị bấm vào phần sửa với Elementor này đó, đó, các bạn bấm vào sửa bạn nhé thì chúng ta sửa giống như là sửa cái trang chủ mà ở chúng ta làm ở phiên bản tiếng Việt các bạn nhé thì chúng ta tiến hành sửa này tiến hành sửa những cái banner này bạn nhé những banner này rồi những tiếng Việt thành tiếng Anh các bạn nhé vì tôi à, qua cái trang công ty mẹ tôi copy cho nhanh này này là công việc kinh doanh chúng tôi thành our business này copy này tôi chuyển ở đây này tôi sửa thành tiếng anh cho dễ các bạn nhé đó dán vào các sản phẩm của công ty công nghệ này vân vân tôi quay lại copy cho nhanh đây copy đây rồi tích vào đây này bấm cập nhật này đó rồi những cái phần viết, à, viết là cái banner này đúng không tôi sửa lại cái banner bấm vào cái slider này bấm vào chỉnh sửa này rồi slider đầu tiên tôi bấm này đây là nó bằng tiếng gì nó bằng tiếng uh, tiếng Việt thì tôi sửa thành tiếng Anh các bạn nhé đây slider đầu tiên là cái slider này đó là hình này bạn này cái hình này đúng không đây tôi copy cái này vào các bạn nhé copy cái chữ mình sửa lại thôi các bạn rất đơn giản rất nhanh các bạn nhé ừ. rồi cái chữ này là tiếng tiếng Anh thì copy luôn phần mô tả bên dưới đây nó là tiếng Anh bấm xếp lại này rồi đây là những cái sản phẩm tôi áp đây rồi bạn nhé đây sản phẩm đây cái sản phẩm các bạn này thì chút nữa chúng ta sẽ vào phần sản phẩm để chúng ta chỉnh sửa các bạn nhé bây giờ chúng ta test thử rồi nào qua này thì bấm uh, home này cập nhật lại bạn xem này đấy thì một số cái nó đã sửa bằng thành tiếng Anh các bạn nhé đó phần trang chủ này còn slider tiếp theo là nó vẫn vẫn bằng tiếng Việt tôi chưa chỉnh sửa thì con bên này cũng vậy phần slider số 2 đó, slider số 2 đây nó là cái hình này hình ok vậy tôi copy cho nhanh này hình này đúng không đúng rồi copy từ này đó phần content này rồi copy đây rồi dán vào đây rồi bấm cập nhật này tiếp tục cái slider tiếp theo cũng vậy các bạn nhé rồi những sản phẩm này thì hiện tại là chúng ta phải vào cái phần nào cũng có mớt để chúng ta chỉnh sửa các bạn nhé đó rồi thì bây giờ là tôi đã hướng dẫn à, anh cho chị em mình là sơ qua cái phần là chúng ta chỉnh sửa ở trên phần trang chủ nhé ở phần homepage này của tiếng Anh này thì nó ra là cái chữ tiếng Anh các bạn ạ đó tiếp theo là à, đến phần những cái trang ở bao ướt giới thiệu sản phẩm vân vân thì à, các bạn làm tương tự nhé thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần sản phẩm này sản phẩm thì anh chị làm tương tự này à, ờ, anh chị em mình hôm trước tôi đã hướng dẫn chị là các cài là cái gì cái polylang cũng có mớt rồi đúng không các bạn các bạn xem lại video trước của tôi các bạn nhé tôi bấm vào bảng tin này rồi sau đó tôi bấm vào phần WooCommerce à, đây và sản phẩm này tất cả sản phẩm này hiện tại nó đang là giao diện này. nó nó đang là giao diện tiếng gì à, tiếng Việt là cờ tiếng tiếng Việt này thì bây giờ anh chị bấm dấu cộng với tôi bấm dấu cộng là chúng ta thêm một cái uh, tiếng Anh nữa bạn nhé rồi sau đó là phần tên sản phẩm mình copy tôi có một cái trang bên này chúng xem sản phẩm ta cầm bên đâu đây nó đây sản phẩm này các bạn nhé tôi copy từ khóa này đây copy này đó rồi sản phẩm này ok sau đó tôi bấm vào phần à, đăng sau đó tôi bấm vào phần chỉnh sửa với Elementor các bạn nhé rất đơn giản các bạn nhé đây hiện tại những này nó là tiếng à, nó là tiếng gì các bạn nhỉ nó là tiếng Việt bây giờ mình chỉnh sửa tiếng Anh đi rồi thì bấm vào đây sản phẩm này copy đó đây cho nhanh rồi nhé rất đơn giản rồi loại size riptide copy luôn mình sửa lại đúng không nó thành tiếng uh, ờ, uh, ờ, size riptide à. đó các bạn thấy chưa cập nhật đã này tiếp theo đến phần uh, future future chỗ này thì mình thi là future rồi copy những từ khóa này copy đây các bạn này đó rồi tiếp theo những từ khối bên dưới này cập nhật cho bạn xem nhé đây mình chuyển vào đây xem nào bấm click này đây đây bấm vào red màu đọc này bạn xem này rất tuyệt vời đó là là tự động là nó chuyển thành à, cái sản phẩm chúng ta thành gì thành tiếng Anh rồi các bạn nhé các bạn chỉnh sửa các bạn copy chỉnh sửa lại tương tự đối với à, phần à, footer này đối với những cái block à, hoặc là đối với những phần khác các bạn nhé các bạn cũng vào các bạn chỉnh sửa giúp tôi này Nên muốn chỉnh sửa block đúng không thì em anh chị vào cho tôi vào lại cái trang này đi thì mình bấm vào phần à, bảng tin này bảng tin này thì đối với những bài viết các bạn nhé bài viết cũng vậy này tất cả bài viết phần tiếng việt tiếng anh các bạn nhé còn, còn có những danh mục sản phẩm đấy danh mục sản phẩm này nếu, các bạn có chuyển cho tôi thành gì à nó thành tiếng gì tiếng anh các bạn nhé đó danh mục sản phẩm này hoặc là có rất nhiều thứ khác nữa này danh mục sản phẩm ở đây là có danh mục là đây Vubu Hammer này đây là danh mục sản phẩm đây đây là chúng tôi đã gì là việc dụ bốn cọc vivo đúng không sản phẩm này bấm này đây sản phẩm này bù ống cọc vivo là nó là cái từ này là vivo hammer ok chưa bạn đấy thì tôi sửa lại thành là, là thành tiếng gì thành tiếng anh các bạn nhé bấm vào dấu cộng này các bạn xem này chỗ này mình đặt tên đó là gì vip vip này vinber 20 đúng không sau đó mình chỉ việc bấm vào phần thêm vào danh mục mới này các bạn nhỉ đó. rồi tiếp theo rồi búa rung đúng không búa rung và, tính sản phẩm số hai sản phẩm gì đây là Vipo Ripper mình bấm tích này này lại bấm thêm dấu cộng này đây Vipo Ripper này là VIP Và tương tự đối với những phần khác như bài viết, ờ, phần media, phần những phần khác các bạn nhé. Rồi thì các bạn cũng tương tự này, các bạn cũng ờ, bấm chuyển đổi sang tiếng Anh giúp tôi hoặc là chuyển đổi sang một ngôn ngữ khác giúp tôi. Và anh chị thấy đoạn video này của tôi hay, giá trị